Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu năm mèo chính gãy, lấy gì nghị bứt phá đầy Vào ngày mùng 3 Tết, truyền hình sắp xếp cho ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lên sóng và phát biểu đầu năm Nội dung ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu không có gì mới Ông Nghị nhận xét rằng hiện nay phân khúc bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng đang thừa Tuy nhiên nhà ở xã hội cho người nghèo thì đang thiếu Và hiện nay ông Nghị nói tiếp Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sát sao hiệu quả. Đây là hành động trợ lực giúp cho Nguyễn Thành Nghị đề nghị ghi thêm điểm. Đây là hình ảnh vào ngày 3 Tết ông Nguyễn Thành Nghị lên sóng truyền hình nhà nước. Kế hoạch 1 triệu căn ở nhà, nhà ở xã hội mà Nguyễn Thành Nghị đưa ra, tờ Thời báo .d đã phân tích nhiều ở các bản tin trước đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nghị dùng từ hiệu quả trong chỉ đạo của Phạm Minh Chính e là quá sớm 1 triệu căn nhà ở giá rẻ là một dự án rất lớn, dự định đến năm 2030 mới hoàn thành. Và có thể trong nhiệm kỳ này, ông Phạm Minh Chính hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện theo dạng cuốn chiếu cho đến năm 2030. Trong tình hình chính trường như là chiến trường hiện nay thì số phận ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính có khi không hết nhiệm kỳ, chứ nói gì đến hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách để đời như thế như luật bất thành văn từ xưa đến nay nếu đã đứng vào tứ trụ thì sẽ an toàn, bất khả bị quật ngã. Nhưng giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đã phá bỏ nguyên tắc đó. Thanh trì bảo vệ Phạm Minh Chính ngày một mỏng dần. Từ khi ông Phạm Minh Chính giành được chiếc ghế thủ tướng thì sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thị Nghị mới được hồi sinh. Được biết vào tháng 8 năm 2020 khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho khui sai phạm đất đai ở Phú Quốc và Nguyễn Thanh Nghị đã bị dính kỷ luật khiển trách. Đến tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Nghị bị điều chuyển ra Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng, nghĩa là ông Nghị bị giáng chức. Phải chức Bộ trưởng thì mới có cấp hàm ngang bằng bí thư một tỉnh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính. May mà đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính thắng ông Vương Đình Huệ chiếm được chiếc ghế Thủ tướng và từ đó ông Chính giới thiệu Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Bộ trưởng của Bộ Xây dựng giả sử như lúc đó không phải ông Phạm Minh Chính mà ông Vương Đình Huệ nắm Thủ tướng thì e rằng ông Nghị đã dường như có thể bị giam ở chiếc ghế Thứ trưởng đã được giao trước đó. Cho nên có thể thấy rằng ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện nay của Nghị là có sự nâng đỡ của ông Phạm Minh Chính. Khi ông Nghị làm Bộ trưởng thì ông Phạm Minh Chính là người đồng hành trong cái chính sách mà Nguyễn Thanh Nghị đề xuất mà cụ thể là dự án xây dựng 1 triệu căn nhà ở cho người có thu nhập thấp. Có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị đang tính toán cho dự án trong trường hợp ông Phạm Minh Chính không bị quật ngã như Nguyễn Xuân Phúc, mà cho dù ông Phạm Minh Chính bị quật nhưng không ngã thì e rằng ông Chính cũng phải dồn hết tâm trí để chống đỡ với phe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang nổi lên rất mạnh, chứ chưa chắc gì đã an toàn và toàn tâm toàn ý để có thể hỗ trợ được cho Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách này ông Phạm Minh Chính là đối thủ chính của ông Phương Đình Huệ trên đường đua đến chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực vào nhiệm kỳ tới. Mà ông Chính lại là người từng đánh bại ông Phương Đình Huệ một lần thì cũng không thể xem thường. Có người đánh giá rằng Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Ở tại chính phủ, ông Nghị cũng dựa quá nhiều vào Phạm Minh Chính cho nên số phận chính trị của Nguyễn Thanh Nghị bị buộc khá chặt vào sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính liệu có lên hay xuống đây. Đây là hình ảnh hai đối thủ của Vương Đình Huệ giờ chỉ còn có một. Năm con mèo khả năng là năm móng Phạm Minh Chính phải vất vả để chống đỡ. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ cục đăng kiểm đều là những lĩnh vực dưới sự điều hành của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tờ Thời báo d đã từng phân tích trong các bản tin trước đây, những vụ án này kéo dài qua hai đời Thủ tướng, cho nên không thể nói ông Phạm Minh Chính vô can được. Ông Chính chưa đổ chẳng qua là trụ ông chính cứng hơn trụ ông Nguyễn Xuân Phúc vừa đổ xong. Sang năm mới, ông Trọng nói rất mạnh miệng rằng không có vùng cấm. Và kết quả đối với Nguyễn Xuân Phúc cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã nói thật và làm thật. Có thể nói sang năm mèo, ông Phạm Minh Chính lo cho bản thân, ông ta khá khó khăn. Thì nói gì đến việc hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị thực hiện dự án rất khó nuốt, đó là một triệu căn hộ giá rẻ cho người nghèo.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 Tổng Súi mùng 2 song Tô vung kiếm dọa. Vào ngày 12 tháng 1, tức nhằm ngày 21 Tết tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để chuẩn bị cho kế hoạch đánh úp vào năm Quý Mão. Tại cuộc họp này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói một câu rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai. Nội dung của buổi họp này là phân công nhiệm vụ công tác năm 2023 Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử, thi hành án. Đây là hình ảnh vào ngày 21 Tết, ông Tổng Bí Thư khẳng định có ý rằng chống tham nhũng không có vùng cấm. Vụ án bức xúc trong xã hội thì có rất nhiều, tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng có dám xử lý đến nơi đến chốn hay không? Vụ Thủ Thiêm bao năm qua đã có xử lý được đến đâu rồi? Và liệu vào năm 2023 ông Trọng có thúc ông Nguyễn Văn Nền làm cho xong vụ án này hay không? Vụ hợp đồng mua tới 6 chiếc tàu ngầm kilo chịu giá nhiều tỷ đô la, ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay cho làm tới nơi tới chốn hay không? Đó là những vụ án mà xã hội rất bức xúc và đặt nghi ngờ lớn vào năng lực của ông Tổng Bí Thư. Sau chuyến thăm ông Tập Cảnh Bình vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm ngoái, thế và lực của Nguyễn Phú Trọng đã tăng lên rất rõ. Cũng hy vọng ông Tổng nói là làm những vụ án hạ cánh cần ông khui lại xem những con người nào đã lộng hành ở đây. Theo đánh giá của một số cây bút có tiếng cho rằng, với thế và lực của Nguyễn Phú Trọng hiện nay, ông có khả năng sờ tới tứ trụ, còn lại hiện nay không thuộc phe của ông. Và ông có thể sờ đến cựu tứ trụ từng làm mưa làm gió trên chính trường tại Việt Nam, từng làm cho ông phải khóc cách đây hơn 10 năm. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị được những gì rồi, và ngay ngày mùng 2 Tết, cả hai ông tướng họ Tô đều lên truyền thông phát đi những thông điệp về chiến dịch chống tham nhũng. Chỉ mới mùng 2 Tết mà đã vội vã gửi thông điệp thì xem ra vào năm 2023 sẽ có rất nhiều phim để hay để xem. Đây là hình ảnh vào ngày mùng 2 Tết ông Tô Lâm đã lên tiếng. Vào ngày mùng 2 Tết, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã cho báo chí biết rằng phòng chống tham nhũng trở thành xu thế không thể đảo ngược. Ý là không thể đảo ngược mà ông Tô Lâm nói ra giống như trận chiến hơn là một chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng. Không thể đảo ngược nghĩa là ông Tổng ở thế thắng thì sẽ cho luôn là người chiến thắng. Với ông Chủ tịch nước thì xem như ông Tổng Bí Thư đã toàn thắng và lật đổ được ông ngay trước Tết. Với ông Thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là ở thế thượng phong chứ cũng chưa áp đảo. Vậy thì theo lời ông Tô Lâm rằng không thể đảo ngược thì có lẽ ông Phạm Minh Chính khó mà thoát khỏi số phận như ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị trước đó. Cũng trong ngày mùng 2 Tết, ông Tuân Sô, Trung tướng Tránh Văn phòng Bộ Công an của Việt Nam cũng lên báo nói về chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu này, ông Tuân Sô thừa nhận công tác điều tra các vụ án tham nhũng của lực lượng công an thời gian qua đã xuất hiện những khó khăn. Ông Sô nói rằng, đặc biệt là với những người có chức vụ, quyền hạn, có tầm ảnh hưởng đến xã hội. Đây là hình ảnh vào ngày mùng 2 Tết, ông Tuân Sô cũng lên tiếng. Như vậy, chỉ mới mùng 2 Tết, hai ông tướng họ Tô đã vung gươm múa kiếm đầu năm Điều này cho thấy trận chiến phe cánh ngay trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất gấp gáp, không đợi đến khi các cơ quan công quyền chính thức làm việc mà chỉ mới mùng 2 Tết đã vội vã lên tiếng và đấu nhau. Dù cho Nguyễn Phú Trọng có mạnh hơn trước đây thì vẫn có dấu hiệu cho thấy ông cũng đang gặp một số đối tượng xương sầu rất khó nuốt. Những đối tượng đó là ai? Đó là Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải mà ai cũng biết.